ok làm trận ờ, tiếp theo em ơi đó ơi tối nay đi ít dài <clears throat> hello em mới vô nha hello em hiện tại bây giờ khải đang ờ, tiếp tục trận tiếp theo em ơi của chuỗi liên đấu của năm năm độc sau năm độc thì khải sẽ đi chính nha em 木福。 rồi tối là đồng ấy hơi đầu môn đây lên ồ cái bàn ồ cái bàn bóng rồi kim bằng nằm hành để các lượng chất <coughs> tội

ngần ngọt sông xô tìm người âu góc lòng hồ vượt qua những trong gai đi bao đơn anh tài trở về vãng danh hùng an à, không được đọc được thế em rồi <coughs> khiếp gấp làm đầu xây dựng vô chứ là không được nào mình đi tìm được mình sợ hết thân lực quá hết thân lực thì chết chúng nó ngay nè đam sinh bất động vô là anh vài đam chạy đâu chạy đâu không xong chạy đâu không xong chạy đâu không xong đủ xem chất máy tôi này nào bóc hồi xem chất này tàn hình của chúng tôi hình của chúng tôi <laughs> còn mớ máu nào tiếp tục chồng mới này vô tiếp tục chồng tiếp theo này ơi <clears throat> một phút vừa rồi gặp năm độc thua rồi nên là khỏi mang giờ độc luôn má à, đánh gì mà hai đào ba đào chết rồi nhanh quá Khương đẹp trai, đồng môn. Ừ. cái bàn bàn này mày cái đấy cái bàn của chúng tôi cái bàn của chúng tôi tiếp tục chẳng mới này mày <laughs> gót bay lên đổ mỗi giờ nó bay bay bay quá dữ <laughs> là sẽ đổ cái bao rồi nó nằm hành mình đánh nó không kịp thở luôn mà không kịp đánh gì luôn là đây này mày xem mà tốt này mày. mình năm thua ba top ba mươi thua 6 anh à, năm đồng này năm đồng này mình thua hai lần à em đầu này hơn mình bí tịch mật tịch đến 15 cuốn lần nè má đầu đâu và đấy full bùa dư điểm vô bùa mình thiếu đam thiếu bùa các kiểu bùa hai bùa đánh mình hai cái mình chết rồi em đọc này khỏe quá <clears throat> canh mươi thiếu lâm 19 thua 4 Học 3 25 thua 8 Canh 10 thiếu lâm đào nè mày full set này nón với lại vũ khí 19 thu 4 điêu tiền 19 thu 15 Angore 19 thu 12 Trùm áo mì 10, 15 thu 6 Tháng 15 thu 6 Tháng 15 thu 13 Ngón mèo 2 12 tháng 15 thu 3 Dragon tháng 13 thua 3 Rồi Này tiếp tục trong mới nè Vô Đục chỗ này cầu thủ quá <coughs> Lớp phó lập đồng lớp trưởng lập đồng có người mương này này đồng võ đang, Gộp gì nên là nhiều đồ gơ lắm nè Ai cũng nhất 21 còn kia không phải nó lôi luôn lấy chừng hóa bỏ không bay lấy chừng hóa con đường là là mười mấy ngày mười này đánh được <clears throat> sáu ăn không xong ai cả xíu làm đào sáu ăn em ơi chật chật chật chật bàn bàn bàn bàn bàn bàn bàn chém đủ đang có định chém này mà ấy thì thứ lâm thủ chắc à thì nó câu giờ anh đam bây giờ đỡ anh đam nó không khó Mà đánh khi nào hết thực lực đến sau né đam rắn né đam bằng chanh, nè lộ thứ lâm đào, kim không phá gì đâu ôi dạ ôi dạ ôi dạ ôi dạ ôi dạ ôi dạ ôi dạ đầu rồi lạ này cái bộ bộ bồ rồi ạ đó, 8 phút xong rối rối rối muốn được nào quýnh anh tiếp cận tiếp cận tiếp cận tiếp cận tiếp cận tiếp cận đi chạy làm rơi rồi đang bị rối đang bị rối đang bị rối đang bị rối đang bị rối <laughs> ấy cha xa ấy cha xa chạy làm rơi những đại ca ấy cha xa chém nè chém nè dạ dạ chém nè dạ dạ chém nè chém nè chém nè chém nè chém nè chém nè yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. bốn thứ năm này thánh là hai hai, hay nó dí mình này mà ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da ấy da sao điện mới lớn được hồi trưa điện cũng được 6 phút lần đâu rồi còn cái gì mà hết 6 phút rồi còn cái công bình tự có 5 phút à 8 phút lần trận này đến 10 phút lần nên mình từ từ thôi mình không có nôn không có vội mình gần hết thể lực mình gần còn hết mấy trăm thể lực hết hết 800 thể lực rồi thì mình coi nó tí còn tí chắc đầu nó đang một định rồi nè, đang một định rồi nè.

phút nữa mà quán giữa vị trí hết còn nó được với con mà anh từ từ hôm qua mình thả ô tô đánh không lại giờ đây rồi bước cà tây chịu nói trời xa nhau nhưng trong tim ta luôn bên nhau nguyện là để xuân rối rối rối <coughs> mình mà cậu nó hết 60 mình bên nay là nó thua anh em nó sẽ hết máu trước mình anh em mình còn nhiều máu mà buồn muốn nhiều câu đang hết mana được hết 60 cho bình mana là nó thua hết 60 bình máu là nó thua không dám bút phòng thủ lớn như này mày thế làm đào bút phòng thủ mình chết luôn

trên sâu cả đảm đầu quá cũng đảm đấy hấp dẫn ấy hấp dẫn ấy hấp dẫn anh em nó mũi nó trúng nhiều hơn mà nó đau cái đau nó chấm đau quá đau chấm đau quá nè thì lờ mình chấm trúng nhiều hơn mà đau nó cũng đau quá Creon muốn trúng phát một khúc mẫu không hết mana mà như là nó <laughs> không thể nào cầu hết mana được <laughs> à, lại to thằng này to này sóc mạnh này mạnh những phút cuối cùng phút cuối cùng những giây phút cuối cùng những giây phút cuối cùng những giây phút cuối cùng câu nó tí ạ, câu nó tí ạ, ui anh quýnh trăm mười một cả máu cả đàn quá nhiều, không thua thứ năm đầy rồi thứ năm trăm năm mươi triệu rồi không hết nấu không hết nào đâu à, còn nó chua quá dạ sao con được tìm đâu ra hình bóng xanh bên người anh hồ sao không đưa trở về sang tâm trong vui quy nói lên khiến ta đau lòng được, dạ, cái thu đang không à Giờ, dạ, máu còn nhiều Hai thằng đam Tính đam Cái này, cái này, cái này Cái này, cái này, cái này, cái này Thánh rồi Thánh <laughs> ấy chà chà thắng thắng cái này mà thắng đúng không rồi thắng năm triệu mấy thắng rồi rồi rồi được rồi đi nữa đội bạn chúng oh, đội bạn trúng 134 k đội đối phương trúng 137 k thắng 3 k đam hay hay hay hay thắng nha nam cho họ nhận 5 triệu 100 5 triệu 5 triệu mốt thấy biết thắng rồi đây mà thắng nha nam nè hát mà tôi cuốn thắng thơ anh nha nam rồi, sợ cái gì các em Ai, anh em xem video cho một like chia sẻ cho anh em ơi Trận này đánh ghét quá Như thứ lâm nè Có cái cầu đam cầu chì nó Ok À, thắng nhiều 16 thua 3 rồi ok 6 thua 3 ai thằng 7 anh em ơi Giữa thằng 7 mai đánh tiếp Anh em xem cho một like chia sẻ cho ủng hộ video nha anh em ơi Khả đang cầm mạc cuốn Cuốn nha anh em Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người